Chào các bạn, hôm nay ốc buôn hồ tiếp tục review đến các bạn một bộ phim hài hước. Bộ phim được mang tên Cuộc chiến thành Adu. Bộ phim kể về một anh chàng số nhỏ thế méo nào đang đi bỗng nhiên rơi mẹ. Vào một đầm lầy anh ta càng dãy dụa lại càng lún sâu xuống hơn nữa đang muốn vươn tay lên ra để bám vào cành cây nhưng vì tay quá ngắn nên không thể nào với tới được chính vào lúc anh đang cố gắng. Dãy dụa chống để thoát khỏi đầm lầy tình thế đang ngàn cân treo sợi dây bún thì trên tay bỗng đâu xuất hiện hai con sóc anh chàng dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu bọn chúng một chú sóc hiểu và thông cảm cho anh nên đã vội vàng chạy ra đến ngọn cây chú còn lại thì điên cuồng cắn gặp cành cây chẳng mấy chốc cành cây đã bị cong xuống anh thanh niên thấy vậy lập tức bám vào cành cây nhưng lại không để ý thấy có một chú sóc đã bị rơi xuống đầm lầy anh cố gắng hết sức bò lên bờ cuối cùng cũng thoát anh thở hổn hển lấy lại sức phía chú sóc xấu số càng dãy giụa lại càng bị lún xuống sâu hơn rất nhanh đã không nhìn thấy nó đâu nữa chú sóc còn lại trên cây điên cuồng gào thét lúc này anh thanh niên mới phản ứng lại thao thẳng tay xuống vũng bùn đang động động cuối cùng cũng kéo được chú sóc Tốt bụng nhìn thấy bọn chúng quá đáng yêu nên anh Thanh chàng quyết định đưa chúng đi cùng chúng anh coi chúng như những người anh em của mình đồng thời anh cũng đặt tên cho bọn chúng những cái tên. Rất hay là Momo và Dai Dai anh chàng dẫn theo hai chú sóc bắt đầu lên đường anh ấy cũng có một cái tên rất là hay ho đó là Adam anh vốn là hoàng tử của vương quốc Adu hùng mạnh nhưng vào lúc anh còn chưa được sinh ra đời các phù thủy đã nói với thầy tế lễ thực phẩm Suda là có một lời tiên tri rằng ông ta sẽ chết trong tay đứa con chưa chào đời của vua Zomat mà bây giờ chỉ có một đứa trẻ chưa được ra đời ở trong bụng của hoàng hậu vì để giải quyết rắc rối này ông đã sai phù thủy mang kỳ lân đến cung điện vào ban đêm sử dụng phép thuật của phù thủy di chuyển đứa trẻ trong bụng của hoàng hậu sang bụng của con bò sau khi đưa con bò ra khỏi thành thành công mụ phù thủy lập tức mổ bụng của con bò ra chính vào lúc mụ ta định ra tay giết đứa bé thì có một người dân đi ngang qua và đã giải cứu được cậu bé từ đó ông trở thành cha nuôi của đứa bé đồng thời cũng đặt cho cậu một cái tên là Adam sau khi lớn lên Adam có một cơ thể khỏe mạnh hơn người mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ không lo không nghĩ hôm đó lão thầy tế lễ thực phẩm dẫn những kẻ man dợ cuồng tiến đến thôn làng bọn chúng ta tàn sát hết tất cả những người trong thôn bao gồm cả người cha nuôi của Adam dưới sự giúp đỡ của chú chó bạch tuyết Adam mới thoát được một mạng Adam làm một lễ tăng cho tất cả người dân trong làng giây phút này anh đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải báo thù cho tất cả mọi người ở đây anh cầm theo một con dao nhỏ và một chiếc phi tiêu liền bắt đầu đi lên con đường trả thù của mình đầu tiên anh tập luyện mấy chiêu thức đả cầu bổng pháp cơ bản trong 60 ngày rồi lại luyện kiếm Phát thằng sầu mất mẹ 120 ngày nữa. Sau đó khi đang tập luyện kinh công lăng ba vi bộ của đoàn dự trên nước bỗng có hai con sóc xuất hiện ăn trộm chiếc túi của anh Adam đuổi giết theo bọn chúng cả một. Đoạn đường dài trong rừng lại không cẩn thận bị rơi xuống vách núi. Chuyện xảy ra tiếp theo chính là cảnh ban đầu video lúc Adam đang ngồi nghỉ ngơi rơi nước thì có một con đại bàng đen bay qua đầu. Anh đồng thời không ngừng phát ra những tiếng kêu ai oán Adam dường như đột nhiên nhìn thấy có người đang đuổi theo mình. Anh ban đầu cho rằng đó chỉ là ảo giác còn đại bàng hình như đang chỉ giận anh. Trèo lên đỉnh núi, khi anh ta trèo lên đến đỉnh núi đột nhiên nhìn thấy một con báo đen đang bị những kẻ man dợ cuồng tiến bao vây hóa ra những gì anh vừa nhìn thấy lúc nãy là thứ ở trong mắt của chú. Báo đen Adam sắp xếp cho Momo một phương án hành động lúc anh rút phi tiêu ra đang muốn tấn công thì đằng sau đột nhiên chui ra một tên man dợ đánh úp hắn bổ nhào vào khiến Adam năn xuống vách núi. Adam dùng cơ thể cường tráng hơn người của mình giải quyết được hắn ta những kẻ man dợ đang muốn dùng nỏ để bắn anh Adam vội dùng phi tiêu khiến hắn ta ngã ngựa lúc này ở phía sau lại xuất hiện kẻ Man dợ chỉ thấy đang ngửa mặt lên trời kêu ca các thứ còn lại đại bàng đen bỗng nhiên xà xuống bổ thẳng vào mắt của tên đó những chú sóc nhân cơ hội chạy lên phía trước gặp mũi tên của kẻ đó mấy kẻ. Man dợ không có mũi tên chỉ có thể nhặt một cây kiếm ngắn lên để quyết đấu với Adam anh một mình địch hai nhưng vẫn có thể đánh gục được những tên đó trong phút chốc lại dùng phi tiêu cắt đứt dây. Từng đang chói chú báo đen chú báo đen lập tức chạy đến tặng cho đám man dợ những cái ôm đầy tình yêu mo mo và dai dai cùng chim đại bàng đen và hổ đen ra đều muốn nhận Adam làm băng chủ của mình. Thế rồi biệt đội báo thù chính thức thành lập xà lách ở trên bầu trời làm kẻ dẫn đường chú báo đen bốn chân ga dẫn theo người đàn ông hai chân Adam chạy với tốc độ bàn thờ về phía trước nào ngờ chú đại. Bàng của Adam này lại cũng không bên. Hải là con đại bàng bình thường chả biết dẫn đường thế méo nào lại đi đến chỗ người đẹp đang tắm rửa lúc này Eva đang nhàn nhã bơi trong hồ tắm rửa Adam thấy cô khá là khả nghi thế là vươn đầu lên. Để quan sát kỹ hơn đồng thời lại để lộ ra một nụ cười danh ma anh bảo mo mo đi ăn trộm quần áo của cô gái khả nghi này nào ngờ những con sóc này cũng chẳng phải những con sóc chính trực sau một hồi. Quan sát lại chúng lấy được quần áo nóc của cô gái rồi chạy thẳng vào rừng đợi đến khi cô gái lên bờ đuổi theo thì đã không nhìn thấy bóng dáng bọn chúng đâu nữa. Adam đột nhiên xông ra ngoài dọa cho. Eva sợ đến mức suýt thì bay màu chính vào lúc cô đang căng thẳng cả người run rẩy không ngừng lùi về phía sau Adam đột nhiên xuất hiện ôm lấy Eva từ phía sau sau khi đã sơ muối được chút chút cơ thể. Cô thì nghiêm mặt nói cô đừng động đậy con dã thú này hung ác lắm luôn đấy để tôi chạy lên trước đuổi nó đi cho Adam đang muốn biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân anh không ngừng nháy mắt ra hiệu cho dai dai mà dai dai không những chẳng thèm phối hợp còn ngồi xổm xuống liếm liếm môi chẳng nhẽ nó cũng để mắt đến cô gái xinh đẹp này rồi sao muốn cạnh tranh công bằng với Adam hạ Adam điên tiết đột nhiên hét lên một tiếng mo mo lúc này mới phải tình nguyện từ từ đứng dậy được rồi được rồi anh là băng chủ em gái đó coi như tôi nhường anh con báo đi rồi a a hi hi có thấy tôi đỉnh chưa Adam bắt đầu đi lên tán tỉnh Eva còn chưa đợi anh hỏi đến sơ hiếu lý lịch hoàn cảnh gia đình của mình cô đã nhanh chóng vội vã chạy bỏ đi mất điều duy nhất đã biết được là cô ấy tên là Eva báo đen đi lên Nói anh thật là non và xanh đấy phải tôi ra tay thì đã sớm biết cả địa chỉ nhà rồi sau khi được báo đen tư vấn hạnh phúc gia đình anh cũng hiểu ra vấn đề Adam quyết định đuổi theo Eva con đường phục. Thù ban đầu chớp mắt đã biến thành hành trình theo đuổi gái đẹp đúng là qua ải mỹ nhân không dễ tí nào vì gái mà quên cả gia đình bọn họ đi suốt một quãng đường dài đi đến một ngọn núi huyền bí trên. Núi có một cái cây kỳ lạ trên cây treo những chiếc đèn lồng lớn cũng thật lạ thì Adam đi đến dưới cái cây phát hiện thấy những chiếc đèn lồng trông giống như bọc trứng bọ vậy ngoài ra trên cây còn treo một chiếc lồng bên trong đang được một người đàn ông trong nháy mắt xung quanh bỗng đứng đầy những người chim a đang vung một kiếm chặt đứt chiếc lồng người đàn ông được thả ra ngay lập tức chạy trốn kết quả lại bổ nhào vào vòng tay của những người chim sau đó một đống bọt màu xanh kỳ lạ chảy ra người đàn ông phút chốc biến thành một đống xương sầu đám người chim từ từ tiến lại gần về phía đa mã vô cùng sợ hãi từ từ lùi lại về phía sau lúc này con đại bàng đen xuất hiện hạ cánh trên một bức tượng tạc đại bàng những người tộc người chim còn tưởng thần tiên đã giáng trần thế là lần lượt lùi xuống khi đa chuẩn bị rời đi thủ lĩnh của tộc người chim đã tặng cho Ada một lá bùa hộ mệnh bên trên được khắc hai chữ lớn dưới sự dẫn đường của đại bàng đen đã nhìn thấy được vương quốc Adu 2. Bên đường được cắm những chiếc cọc treo thi thể đã khô trong tình hình này thật sự rất u ám và khủng bố Adam đi thẳng vào bên trong thành đường phố không một bóng người anh thay đổi cách ăn mặc đi. Đến lễ tế đàn ở đây đang chuẩn bị tổ chức một lễ tế thần mà vật tế chính là đứa bé trên tay của, của lão thầy tế lễ thượng phẩm lão ta thẳng tay ném cậu bé vào đống lửa một tiếng hét thất thanh vang lên đứa bé phút chốc biến thành cho bụi tất cả mọi người đều cúi đầu không nhẫn tâm nhìn lão thầy tế lễ thượng phẩm lại nói thần vẫn còn chưa hài lòng còn cần phải tế thêm một vật tế nữa thế là lão ta chỉ tay bừa vào một đứa trẻ trong đám người ở đó đám thuộc hạ không quan tâm đến những lời cầu xin của cha mẹ cậu bé trực tiếp đưa cậu bé đi lúc này adam lại nhìn thấy eva đang ở bên trên đây là lão thầy tế lễ thượng phẩm độc ác nhất mà tôi từng biết lão ta giơ tay đến một đứa trẻ lên cao lão không thèm quan tâm đến sự dãy ruộng khóc lóc của cậu mà muốn ném cậu vào trong đống lửa đang cháy hun hút đó để làm vật tế cho thần linh lúc này một chú đại bàng đen bay lượn trên đỉnh tế đàn đa dùng ánh mắt adam chỉ thị với e và cậu bé đáng thương bị lão thầy tế lễ thực phẩm gian ác ném xuống dưới chính vào lúc cậu chuẩn bị trượt vào trong đống lửa nghi ngút đó đại bàng dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống bên dưới trực tiếp cắp đứa trẻ đi tất cả mọi người đều nghĩ là thần tiên hiển linh rồi thi nhau nằm sấp xuống dưới mặt đất quỳ lạy chỉ có duy nhất Adam ở bên dưới vẫn đứng yên ngang ở đó lúc này Eva cũng đã nhìn thấy anh đến tối dưới sự dẫn đường của những chú sóc Adam dẫn đứa bé trở về Nhà của cậu cha của cậu bé là Muni có nói với Adam lão thầy đến lễ thượng phẩm đã dẫn người tấn công thành Adu quốc vương thì đang bị nhốt ở trong đại lao hoàng tử nhỏ mất tích đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì còn Eva thì trở thành nô lệ của thầy tế lễ thượng phẩm đã được đưa đến thần miếu sớm muộn gì cũng trở thành vật tế của lão ta đa vừa nghe thấy Eva đang gặp nguy hiểm thế là liền đứng. Dậy muốn đi gì? Ải cứu Eva lão thầy tế lễ thượng phẩm hôm nay bị quấy giày vô cùng tức giận yêu cầu thuộc hạ nhất định phải bắt được Adam đồng thời lão đưa cho thuộc hạ một chiếc nhẫn mở chiếc nhẫn ra thì có một con mắt nó được liên kết với thủy kính của phù thủy lão thầy tế lễ thượng phẩm thông qua thủy kính phát hiện Adam chính là vị hoàng tử mà năm đó lão chưa giết chết lão liền lệnh cho thuộc hạ lập tức huy động lực lượng giết chết anh đám thuộc hạ dùng một sợi dây thừng thắt cổ Adam kéo lên lúc Adam sắp không còn sức lực nữa chú báo đen từ từ đi đến đằng sau tên kia trực tiếp đánh ngã tên thuộc hạ tên còn lại thấy vậy sợ quá thế là nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy hơn ma đuổi báo đen không buông tha mà chạy đuổi theo sau nhưng lại không cẩn thận rơi vào trong một cái bẫy dưới sự giúp đỡ của ông chú đầu nhiều tóc và một cậu bé đi ngang qua Adam thành công giải cứu được báo đen hóa ra cậu bé chính là tiểu hoàng tử của vương quốc Adu tên là Muner còn bên cạnh là thị vệ Mai Nít bọn họ cũng đang trên đường đi tìm lão thầy tế lễ thượng phẩm thế là hợp thành một đội cùng nhau lên đường tiểu hoàng tử Muner tìm thấy trong đống đồ của Adam nhận ra được chiếc lắc tay của Eva hóa ra Eva là chị họ của Muner dưới sự giúp đỡ của báo đen bọn họ thành công giải cứu được Eva và Eva cầu xin Adam giúp mình đi giải cứu quốc vương sau khi được phát mấy bát cơm cho Adam đã gật đầu đồng ý mai Nít bắt đầu triệu tập lại quân đội nhóm người của Adam vội vàng đi giải cứu quốc vương cuối cùng bọn họ đã thành công tập hợp lại về phía quốc vương đôi mắt của ông bây giờ đã không thể nhìn thấy được. Cái gì cả nghĩ đến nỗi tủi nhục bao nhiêu năm bị giam cầm của mình cùng nỗi đau mất vợ và con trai hận thù phút chốc khiến ông mất đi hết lý trí ông không thèm quan tâm đến lời khuyên nhủi của Adam. Ông ta vẫn khăng khăng lấy trứng trọi đá dựa vào số lượng quân đội ít ỏi của mình tấn công thành duy trì để đoạt lại vương vị thậm chí còn mắng Adam chỉ là một con quái vật biết nói chuyện với động. Mật nói xong thì mau chóng đuổi anh đi ông ấy tính trời vừa sáng sẽ dẫn quân đội của mình tấn công thành kết quả không có gì bất ngờ cả bọn họ đã thất bại quốc vương và hoàng tử MU nơ cùng đi vệ mai. Nít đều bị bắt trói lại bọn họ bị lão thầy tế lễ thực phẩm ừ. đem ra làm vật tế thần Adam sau khi nhận được tin vội vàng cưỡi ngựa chạy đến những chú sóc cởi trói cho thị vệ và tiểu hoàng tử chú báo. Đen tấn công những thị vệ ở bên dưới Adam cầm theo dao tấn công những thủ vệ ở trên tế đàn chính vào lúc Eva sắp bị đám người đó giết chết Adam thành công đi lên trên đỉnh sau khi giải quyết hết. Tất cả những thị vệ ở đó thấy tế lễ thượng phẩm lấy một con dao dao uy hiếp quốc vương đồng thời nói ra chuyện Adam chính là con trai của nhà vua bây giờ ông ta chính là muốn khiêu chiến với lời tiên. Chi của chúa nói xong thì đâm một nhát tiễn quốc vương về với đất mẹ sau đó lại rút dao ra nhảy bổ vào người Adam anh dùng sức vặn ngược cổ tay của ông ta dùng chính con dao của lão đâm thẳng vào tim. Lão ta lúc Adam bế Eva lên chuẩn bị rời đi lão thầy tế lễ thượng phẩm chưa chết lại cầm dao tiến lại gần mò mò lập tức bay thẳng lên cổ của lão ta rồi điên cuồng cắn một miếng thật mạnh sau đó cùng với lão ta rơi xuống hố lửa cuối cùng biến thành cho bụi chỉ để lại một mình ra dai đáng thương đứng đó nhìn không biết phải làm sao thầy tế lễ thượng phẩm bị giết đám người man dợ cuồng tím chắc chắn sẽ tấn công thành chỉ thế là tất cả mọi người đều cầm theo vũ khí muốn chiến đấu vì tự do nghĩ đến đám kẻ cuồng tím man dợ đó vô cùng khỏe mạnh adam lấy tấm bùa hộ mệnh mà tộc người chim cho mình giao cho đại bàng đen adam bảo nó nhanh chóng điều động cứu binh đến đến buổi tối đám người cuồng tím man dợ quả nhiên đã tấn công thành chỉ mọi người liền tạo một đám cháy lớn để ngăn cản sự tấn Tông của chúng a Adam xông lên phía trước đơn độc chiến đấu với đám người man dợ một cú bật người ngoạn mục đạp cho tên thủ lĩnh ngã lăn xuống đất lại kéo một cánh tay của hắn ném thẳng vào đống lửa. Giải quyết được tên thủ lĩnh cũng coi như là thành công được một nửa số lượng lớn những tên man dợ bao vây lấy bọn họ còn chưa kịp đợi nhóm người của Adam chống trả lại đại bàng đen đã dẫn theo tộc. Người chim tới từng người từng người đi lên ôm những kẻ man dợ vào lòng một cách thân mật chẳng mấy chốc tình yêu đó biến thành những bộ xương trắng xóa nhóm người của Adam đã chiến thắng đập đa tiểu. Hoàng tử MU bị thương nặng trong lúc chiến đấu nhưng cũng may không quá nguy hiểm thì vệ Mai Nít phát hiện trên tay của Adam có dấu ấn của hoàng tộc thế là lấy lý do anh chính là hoàng tử thất lạc. Mà bảo anh kế thừa vương vị nhưng Adam từ bé đã yêu thích sự tự do anh thích trở về với thiên nhiên trở thành vua của núi rừng hơn Ra dai đã hạ sinh được một đôi sóc vô cùng xinh xắn Adam và Eva tứ. Đó trải qua một cuộc sống vô lo vô nghĩ không biết xấu hổ cứ thế phát cơm chó cho nhau đưa nhau đến bến bờ hạnh phúc bộ phim đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công nhớ đăng ký kênh và đóng góp ý kiến để ốc luôn có động lực review các bộ phim mới nhất gửi đến các bạn nhé. Bye bye.